vậy ruộng mình đâm hỗ trợ hỗ trợ đây người ta chở rồi đi luôn giờ không hết rồi Uh... -huh.